lên đêm xuân hoạn cảnh vườn đào cây vầng răng khuyết chân kinh có chữ nam mô có chữ nam mô chân kinh có chữ nam mô a di đà phật hoàng vô ngự đồng phép hoàng lực trí thần thông phong hoa tuyết nguyên đứng hướng ngồi dâng câu thiên bảo chuốc nhời chuốc nhời huế phong chuốc che dâng ông bảy chén trà ý đung khan xanh sắc luyện tiên nỗi hoàng tuệ nhật sáng soi nóng dũng kiệt kiên thường đặc gánh dạ sắc son ấy gọi đề mê quốc túy dường như ngọn cỏ say hoa người hai cô tiên nữ trên bảo hà lại đây tiêm thuốc pha trà dứt quan hoàng bầy không mình là con vua thượng đế đức vua cha giáng tài sơn lâm hoang mùi phúc đặng xa Trà tàu thuốc lá ông bảy hoàng người thành thời nhân ai lên đất ý a à. là ô ấu chép biên hai người tâm nghi thật thảo hiền tu nhân cùng là tiếp đức ông bảy chép biên cho rõ ràng chữ tâm thời tội phải mang lưới trời của khắp bốn phương hại nhân thì nhân hại khó tìm đường thoát thân đã lên đứng cầm cân đầy mực ông lính đừng trong phú khinh bần cây đức kia mà tươi tốt ông cho muôn phần mẹ cung đàn tiếng hát hôm nay ông độ cho các đệ tử phúc dày lộc dư bảy người đồ nước say hoa say người còn trời con nước còn non mười hai các cô còn tiêm thuốc ông bảy còn say dâng hộp bánh quyên kẹo xìu dâng thuốc lá tú cảnh tiên ai sánh bình tiên cô nàng sâu tính nét cô nhu mì xuân về dâng ông con ngựa sam để hôm nay ông bảy đi chấm đồng tám dâng chiếc lược ngà đôi tay đôi tay cô trái chuốt ông khen là cô khéo tay đức hồng khanh sấn miền bắc địa hợp binh hùng lục thủy thao giang quân cơ mưu lược luật bàn danh hy trung thường có hai hoàng vào xa quan hoàng vậy lập mờ đen phụng sự thổ mãn nùng tiền đã nữ dâng hoa thu vui điêu khách bàn trà phong lưu thuộc công bảo hà ông bảy sai thổ mãn hội đồng cung nghìn đón xuất dứt ông bảy hoàng về đất vào